Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Và như trước mắt chúng ta cũng thấy à, đây là phần giới thiệu sơ qua về tòa nhà bảo tàng mỹ thuật. Tòa nhà được xây xong vào năm 1934 cho người con trai của ông Hứa Bận Hòa, một thương gia giàu có và nổi tiếng của đất Sài Gòn xưa. thật là cái này mình sẽ cùng các bạn à, vừa đi vừa tìm hiểu sau ha bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vô bên trong tham quan như ờ, các bạn đây là cái phần ờ, tiền sẵn mới vừa bước vào bên phía trong ha trong bảo tàng có rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật tranh sơn dầu bây giờ thì mình cũng xin nói sơ qua chút ha thì người Sài Gòn xưa thường nói có câu là đi tàu chú Hỷ ở nhà chú Hỏa để nói lên một trong hai nhân vật nổi tiếng đó là chú Hỏa hay còn gọi là Hứa Bổn Hòa thì ông Hứa Bổn Hòa được mệnh danh là vua bất động sản của Sài Gòn những thời những năm đầu thế kỷ 19 20 Chú Hỏa sinh năm 1845, chết năm 1901 và ông trở nên cực thịnh vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ông có những đóng góp rất là ông có những cái đóng góp rất là hữu ích không chỉ riêng cho gia đình ông mà còn cho tính chất cộng đồng ông đã xây dựng rất là nhiều bệnh viện chùa chiền trường học và cái câu chuyện quen thuộc mà để kể về chú Hòa là chú Hòa thực sự ông là người Trung Quốc thì từ khi ông mới khởi nghiệp ở bên đây thì ông là hai bàn tay trắng và nổi lên nhờ một gánh ve chai Chú Hòa thì là có cái xuất thân rất là nghèo khổ Chú Hòa kiếm sống bằng nghề buôn bán phế liệu Thì trong một lần thu mua Chú ờ, thu mua ve chai thì chú Hòa đã nhặt được cả một túi vàng được giấu ở dưới cái ghế nệm Và từ đó thì là chú Hòa giàu lên Nhưng mà cũng có một cái gia thoại khác được kể lại rằng đó là khi mà chú Hòa sống với nghề mua bán ve chai là son mua được cũ để chế biến và bán lại kiếm lời thì là chú Hòa đã hùn hạp với một người Pháp để mà thuê lại các cái tiệm cầm đồ của Nam Kỳ lúc đó và sau đó và chú Hòa đã ký được nhiều cái hợp đồng mua lại các cái máy truyền tín hiệu từ thời lúc đó và trong các cái máy truyền tín hiệu hồi đó nó có vàng chú Hòa đã mua lại số lượng lớn và chú Hòa lấy vàng ra chú Hòa à, chú Hòa đã đi bán nên là ông được lời từ phần đó rất là nhiều và từ đó chú Hòa nổi lên một người rất là giàu có các cái dãy à, hành lang của trong bảo tàng mỹ thuật nó có phần hơi tối tăm và hơi âm u một chút xíu có rất là nhiều giai thoại gắn liền với nơi đây thì một chút xíu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái giai thoại đó à, một điều à, thú vị nữa về bảo tàng mỹ thuật nhà của chú hứa hứa bổn hòa thì đây được gọi là căn nhà có 99 cửa sổ thực tế là nơi này có 99 cửa cửa sổ cùng các dãy hành lang sâu hun hút đây là cái quan cảnh nhìn từ phía trên lầu trên tầng 2 nhìn xuống dưới rất rộng nha các bạn ai mà có được một cái căn nhà ở đây ở khu trung tâm quận 1 như vậy là mình nói là thuộc hàng đại gia luôn chứ không phải gì, gì thường đâu thì là trong suốt quá trình kinh doanh chú họa còn luôn được biết với các cái hoạt động chia sẻ cộng đồng cũng như là với giới cầm quyền đương thời hồi lúc đó các cái công trình mà chú họa đã xây dựng hoặc là góp phần xây dựng nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay đó là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5, khách sạn Majestic ở quận 1. Khách sạn Majestic là một trong những cái khách sạn lâu đời nhất ở Sài Gòn. thì sau khi mà mở các cái tiệm cầm đồ được một thời gian tích lũy được một số tiền thì chú Hỏa đã đổ vào ngành bất động sản bằng cách là mua trước những cái khu đất sắp quy hoạch chẳng hạn như ông đã mua toàn bộ cái vùng đất gần tiệm cầm đồ của mình ngày nay đó là cái khu vực phía trước chợ Bến Thành và từ đó ông bán đi ông kiếm lời ông kiếm được những cái khoản lời rất là lớn sau khi có những cái món lợi từ việc kinh doanh bất động sản thì chú Hòa đã thành lập công ty bất động sản lấy tên là Hứa bộ Hòa nổi tiếng ở Đông Dương và được ngay cả chính quyền thời Pháp lúc đó rất kiên nể, rất kính trọng. Và đặc biệt ở nơi này nó liên quan tới một cái giai thoại từ thời xa xưa đó là về một cái câu chuyện nổi tiếng đã được dịch thành phim từ trước năm 1975 cái bộ phim đó có tên là Con ma nhà họ hứa Vậy thì con ma nhà họ hứa là ai? Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về những điều mà mình theo như kiến thức của mình mình nắm được Ngoài ba người con trai đều có tài kinh doanh và có tính tình giống như cha, ông còn có một cô con gái rất xinh đẹp, được ông rất mực cưng chiều. Vào năm con gái, chú Họa đến độ tuổi trăng tròn. Người nhà cảm thấy là cô gái có nhiều sự thay đổi, không còn cười nói vui vẻ, không còn vui vẻ nhõng nhẽo như ngày xưa. Và một ngày họ không còn thấy cô trong căn nhà này nữa từ đó vào những đêm khuya thanh vắng Trong căn nhà văng vẳng ra những tiếng kêu khóc nịnh non Kẻ anh về ở thắc mắc nhưng không dám hỏi Bạn bè và đối tác của chú Họa cũng hỏi thăm nhưng đều nhận được những cái lắc đầu và cái xu tay ngao ngán Ai cũng mang nỗi hoài ghi trong lòng cho đến một ngày bất chợt chú Họa đăng tin cáo phó báo tin con gái mình chết Và đám tang của cô gái được tổ chức rất sơ sài không ai rõ lý do tại sao và thi hài của cô gái được an táng tại biệt thự riêng của gia đình ở tại Long Hải. Từ đó những lời đồn thổi về hồn ma cô gái lan ra. Có người vì nghĩ chú Hải giàu có nên hai tên trộm ban đêm đã bí mật đào mộ chôn cô gái, nhưng khi bật nắp quan tài thì quan tài trống rỗng. Người ta bàn tán có thể con gái chú Hỏa đã chết Nhưng vì thương con ông không nỡ đem chôn Mà dùng phương pháp tận thi hài Ông không nỡ đem chôn mà dùng phương pháp tận thi hài và cô gái ở lại trong căn nhà của mình để được ở gần mọi người trong gia đình và hồn ma cô gái đêm đêm hiện về có người quả quyết thấy bóng trắng thoát thoát ẩn thoát hiện trên các khung cửa sổ gần căn nhà đến một ngày thì một anh thợ sửa điện vào nhà phát hiện rằng trên tầng cao nhất của căn nhà có một căn phòng luôn được đóng kín cửa bên trong có tiếng la hét dữ dội và cứ mỗi khi đến bữa gia nhân truyền thấy rằng cô con gái của chú Họa vẫn còn sống và chưa chết nhiều năm sau đó xuất hiện một cuốn sách với nhan đề Ngôi mộ cổ nhà họ hứa Cô con gái của chú Họa được tiết lộ tên thật là Hứa Tiểu Lan Vì mắc bệnh nan y được chôn cất trong ngôi mộ ở Biên Hòa Mỗi khi màn đêm buông xuống ở đây xuất hiện một cô gái áo trắng dáng người thanh mảnh ngồi bên mộ. Vâng thưa các bạn, tôi đang bước vào một cái căn phòng. Căn phòng đã gồm những cái hình ảnh như các bạn thấy rất là u ám. Cái bóng đèn lại còn nháy cách rất là đáng một cách đáng sợ. Những cái dãy hành lang hiện đang là buổi sáng nhưng mà trong đây rất tối tăm. tiếp về cái câu tiếp về cái câu chuyện hồi lúc nãy thì từ đó có người cho rằng thì vào thời điểm đó thì căn bệnh phong cùi còn gọi là bệnh hủi là một cái căn bệnh nan y đến y học phương Tây hay phương Đông cũng đều bó tay và lây lan rất nhanh và dù là có nhiều tiền thì vẫn là không cứu chữa nổi và thật sự là lúc đó người ta đều xa lánh những ai bị cái căn bệnh này vì thế chú Hỏa thế chú Hỏa đành nhốt con gái của mình cô gái xinh đẹp mắc bệnh nan y khiến bản thân cô gái và chú Họa rất sốc. Cô gái ấy ngày đêm khóc lóc, đập phá, khiến chú Họa và người thân như đứt từng khúc ruột. Và tệ hơn, bệnh ngày một nguy hiểm, cơ thể long chắc, lợn lói ăn cụt các bàn tay, bàn chân, khiến cô gái chịu muôn vàng, đắng cay, đau đớn. Và rồi vào một ngày, cô gái tinh thần có lẽ không đành chôn con Chú mạnh khâm liệm con gái xong rồi đặt vào một cái hòm bằng đá granite trên để mặt kính trong suốt và đặt trong một căn phòng. Một hôm người hầu chết ngắt hết hạn nói không thành tiếng. Việc vào phòng dọn dẹp thấy cô gái đứng dựng lên khóc cười gây dại. Chú Mã đành bí mật đem chôn cất. Những lời đồn thổi theo dệt về hồn ma con gái chú Hỏa cứ lớn dần theo thời gian cho đến khi chú Hỏa mất các con của ông nối tiếp sự nghiệp lừng lẫy của ông ở khu vực Sài Gòn chợ lớn và sau đó ra nước ngoài định cư, cụ thể là nước Pháp. Và từ đó biệt thự nhà chú Hỏa được bỏ hoang cho tới ngày nay. Và sau đó được chính quyền sau 75 trưng dụng lại thành bảo tàng mỹ thuật thành phố. và đó là toàn bộ cái câu chuyện về nơi đây bảo tàng mỹ thuật thành phố hay còn được gọi là căn nhà 99 cửa sổ của chú Hứa Bột Hoàng cùng giai thoại nổi tiếng con ma nhà họ Hứa xin xin thưa với các bạn một điều là khi mà tôi đọc lại tôi đọc về những dòng này ở ngay chính nơi đây tôi đang cảm thấy có một cái sự lạnh người nhẹ không biết là vì lý do gì tôi cũng ờ, nếu như mà câu chuyện này là một câu chuyện có thật tôi cũng không muốn là mạo phạm tới người đã ờ, tôi không muốn mạo phạm tới người đã mất tôi chỉ mong được truyền tải tới cái câu chuyện này đến các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về lịch sử nơi đây vâng thực sự là nơi này để lại cho chúng ta một cái gì đó cảm giác rất lạnh lẽo tôi xin được lặp, lặp lại đó là rất lạnh lẽo vào lúc này à, và tôi cũng xin bật với các bạn trước mắt các bạn khu vực Đông Dương nghĩa là gồm Việt Nam, Lào và Campuchia đây đây là cái thang máy đầu tiên của khu vực Đông Dương đấy và hiện nay cái thang máy này vẫn hoạt động nha nhưng mà chị không dùng để vận chuyển người chị dùng để vận chuyển đồ đạc các vật nhẹ tôi sẽ đi xuống để cho các bạn nhìn thấy cái thang máy này nó rõ ràng hơn thang máy này nếu mà nếu mà chờ người thì mình nghĩ cũng chỉ đi được tối đa hai người cái nơi này vẫn giữ nguyên cái, cái vẫn giữ nguyên theo cái kiến trúc của thời Pháp à, tôi nghĩ các bạn cũng cảm nhận được cái sự âm u lạnh lẽo ở chỗ này nó rất vắng nha các bạn thì theo như tài liệu ghi chép lại thì chú Họa là người giàu nhất nhì Đông Dương vào thời điểm đó có thời điểm chú Họa chú Họa đã có ba chục ngàn căn nhà ở Sài Gòn mình xin lặp lại là ba chục ngàn nha thì sau này à, các người con của chú Họa đều qua Pháp sinh sống thì cái nơi này bị bỏ hoang đến sau năm 75 thì được nhà nước trưng dụng và đến năm 1992 thì nơi đây được thành lập là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố và có một điều là tất cả các cái dãy phố ở xung quanh cái bảo tàng mỹ thuật này đều do chú Họa bỏ tiền xây dựng Ừ, mình nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó thì có chú Hỏa có một người cháu hiện vẫn đang ở ở gần khu vực này người cháu là cháu đời thứ mấy á vẫn đang ở khu vực này còn lại thì đa phần là sống ở nước ngoài nếu muốn thì à, các bạn có thể lên Google và search ra là cái à, đường cái đường link về cái à, cái cuốn truyện là con ma nhà họ hứa và cái bộ phim về con ma nhà họ hứa được viết được làm vào thời điểm trước năm 1975 có thể coi đó là bộ phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam là bộ phim kinh dị đầu tiên chắc chắn luôn trước đó chưa từng có bộ phim kinh dị nào mình đã từng coi một đoạn trong cái bộ phim đó nói chung là với cái ký ký xã hồi đó thì coi sẽ không hấp dẫn đâu nhưng mà hay bảo đảm là hay sẽ kết thúc cái video này tại đây thì cái cảm giác của tôi từ nãy giờ như tôi cũng đã chia sẻ với các bạn nãy giờ thì cũng bớt bớt rồi nhưng mà từ lúc tôi chia sẻ câu chuyện về con gái chú Hỏa tôi cảm thấy có một cái gì đó lạnh xương sống mặc dù thời tiết bên ngoài đang rất nóng thì có thể đây có thể là thành phần hồn nát thần tính hoặc là như thế nào đó nhưng dù sao cũng là một cái câu chuyện để chúng ta có thể nghe và cảm nhận hy vọng các bạn có thể một lần để đến tham quan nơi này để xem các bạn có cảm nhận giống như tôi không thực sự là nơi đây rất rộng lớn nhưng mà lại rất thưa người thì chắc chắn là một nơi thưa người thì âm âm khí sẽ lấn át dương dương khí thì phần còn lại các bạn hãy tự đến và trải nghiệm nhé xin chào các bạn nhớ like và subscribe giùm mình phần tới chúng ta sẽ gặp nhau tại chợ lớn một phần không thể thiếu của sài gòn xin chào